Linh Giáo Phòng Đại Lệ Thiên Tử xin chào người dân của ta Nay Linh Giáo Phòng Đại Lệ Thiên Tử qua đường lít là Ngọc Cầm Online Trên nhân hoặc là Thọ 259 Nhớ like, chia sẻ ủng hộ Linh Giáo Phòng Đại Lệ Thiên Tử à, Số mệnh là 6 tỷ à, à, 8 tâm 99 triệu à, 8 tâm 23 ngàn nhớ like chia sẻ ủng hộ đến chắc thoại lên thiên tử ai là fan một của tin chắc thoại lên thiên tử xin hỏi bình luận rất tiền từ giờ sau gọi mình là đến chắc thoại lên thiên tử mọi người thấy tin giới thoại lệ thiên tử ra đồ nét có hay không nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh rồi ủng hộ kênh để giúp cho tin giới thoại lên thiên tử sớm nhận quà kia ai là fan một của tin giới thoại lên thiên tử xin hỏi bình luận lấy tiền dĩ nhiên như thần nói tên cũng như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử xem hôm qua đại chân nào ngài thiên tử nhận hôm qua lúc chứ đừng nghe như thần nói tên cũng không có muộn dĩ nhiên ngài thiên tử chính thức là đinh giới thần là thiên tử thiên giới tới chừng đó ngài thiên tử xem hôm qua mang tên thiên tử nghe số tờ là thiên tử nghe từng tỏ tên nghe tôi đây thiên tử ngân nghe không tin nhớ like chia sẻ ủng hộ đến cho thôi lên thiên tử từ giờ về sau rồi mình là tính cho thờ sinh tử nhớ một kênh tính cho thờ sinh tử Lưu sơ vơ sang chính là ta, tôn không chính là ta, nhà cá lộn chính là ta, lưu ôn chính là ta, lưu sơ má chính là ta, giang lâm chính là ta, chuyển nữ thanh dương chính là ta, đinh như thọ lại là thiên tử, thiên tử hoàng đế thượng đế, con ta lớn nhất con ngọc bằng là lá cho đồ hoàng. Đinh như thọ lại là thiên tử, thiên tử hoàng đế thượng đế, con ta lớn nhất con ngọc bằng thượng đế cho đồ hoàng nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh để giúp cho linh nhân thoại đến đời sống nhà ông nước bà kia mọi người gán giúp cho mình sớm nhận ừ, sớm được 100 ngàn lượt đăng ký sớm nhận các bạn cảm ơn youtube đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn facebook đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh của linh gia thọ lệ thiên đội của tôi cảm ơn nhiều hai hẹn gặp mười sau hẹn gặp mười dân của ta sau hẹn bye bye